phát nguyện thọ nhận giới để tu hành một ngày một đêm thanh tịnh, tỉnh giác. Nhân ngày tu bắt quan trai hôm nay cũng là lành kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia mùng 8 tháng 2 năm nhâm dần. Được sự chỉ dạy trên sư phụ, chư tăng sẽ quang lâm tác lễ tụng kinh giúp cho hàng Phật tử tại gia thông qua những lời kinh Phật có thể học hỏi, tư duy về lời Phật dạy rồi áp dụng vào đời sống hàng ngày giúp cho bản thân và mọi người được an lạc, hạnh phúc.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 Trước ờ, tam bảo uy linh tối thượng Dâng trầm hướng tâm nguyện chỉ thần Cầu cho Pháp giới chung sinh Khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên Mãi tân hoa trên đường thiền nghiệp Luôn vun bồi hạnh phúc vô dư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 toàn thể tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên sư phụ, thần tâm cung kính đối trước Phật đài, đốt nén tâm hương, dâng lên cúng dường mười phương thường trụ tam bảo. Chúng con cung kính đảnh lễ tán thán sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa, từ bỏ ngai vàng điền ngọc, vợ đẹp con yêu, xuất gia cầu chân lý,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 tôn đảnh lễ lễ ba tăng kỳ kiếp bồ tát tất đạt đã lòng từ bi vô lượng tinh tấn các thiên pháp mong hạnh phúc chúng sinh nam mô phật bốn sư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 tam đàn lễ Bồ Tát tất đạt đa Từ bỏ cung vàng điện ngọc Xuất gia cầu chân lý vì hạnh phúc muôn loài Nam Mô Phật Bổn Sư sĩ tâm đàn lễ bồ tát tất đạt đa từ bỏ hạnh phúc riêng vợ đẹp và con yêu xuất ra cầu chân lý vì hạnh phúc muôn loài nam mô phật bốn sư thích ca trí tâm đàn lễ bồ tát tất đạt đã xuất gia câu chân lý vì hạnh phúc muôn loài gửi lời về tâu trước bế rồng cầu vương phụ giải lòng trong đời nam mô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 trí tâm đàn lễ bồ tát tất đạt đã vào trung tuần tháng hai theo tiếng gọi lòng từ dục nhắc lên yên ngựa cùng tối xa nặc hương đường lên hi mã lạp sơn quyết tìm ra con đường chân lý cứu khổ cho muôn loài hữu tình nam mô phật pháp ma phật số màu chẳng gì à, nơi à, trăm à ngàn muốn kiếp mà khó được gặp nay Hôm nay ngày tám tháng hai Chúng con vẫn tập trước đài liên hoa Kỷ niệm tái tư đạt đa Ngái vàng từ bỏ xuất giá tu hành chuyển luân khiến cho tất cả muôn lứa đôi chọn ngày đỉnh tháng truyền ngôi phong cùi lỡ luyến thương tâm tánh ngôi ruồi nhằng trên thân bàm phương bánh cơm nắng ăn trái chua củ đắng qua ngày bản cùng trắng do có cây cội tùng vành đã tròn thấy cũng vàng chúng an tọa tụng kinh. Bài kinh công đức xuất ra một thời Phật ở tỳ xá ly bên áo di hầu cùng này không sanh vào địa ngục thế không trang phần báo a nam có cách này có thể khiến trường giả không vào địa ngục a nam bạch phật những nhân duyên nào khiến trường giả không vào địa ngục trường giả lũ mây trường giả tỳ gia bậc kinh hại bệnh tôn giả a nan có nhân duyên gì làm tôi trong bảy ngày không chết chăng a nan báo không có nhân duyên nào khiến trong bảy ngày khỏi chết trường giả lai đường xa ấy vẫn không đi ngày a nan hai ngày ba ngày cho đến sáu ngày đến nhà trường già bảo ông ta bây giờ hay xuân ra nếu không sao hối không kịp nếu không xuân ra hôm nay sẽ chết rồi sanh trong địa ngục thế khóc trường già bạch sao đến kia được mà bảo ta đi trước ta muốn đi một lượt với ông khi ấy a nan dẫn trương gia này đến chỗ thế tôn cúi lạy và bạch phật này trường giả này muốn đường xuân gia hồng đạo cuối mong như nay hãy cao bỏ dầu tóc cho ông ta để ông ta được học đạo Phật lại sanh trở lại cho đến trời tứ thiên vương a nan tỳ kheo tỳ la tiền bảy phen xoay văn trong trời người cuối cùng ông ta được thân người xuất gia hồng đạo sẽ dứt mẹ khổ vì sao thế vì ông ta có tin tâm đối với tuần đông tây bảy ngàn gió tuần nếu có người cũng dừa khắp cõi riêng phụ đề phước đó có nhiều không tôn giả nam bạch phật rất nhiều rất nhiều bạch thế tôn phật bảo an te phát nguyện Bồ Đề.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 xuất gia từ bỏ tất cả là một việc khó làm. Ví như trưởng giả tỳ La Tiên, bảy ngày nữa sẽ hết phước phải chết đọa địa ngục. Nhưng nhờ căn lành xuất gia trong ngày cuối cùng, nhàm chán ngũ dục, sợ hãi sinh tử, có tín tâm đối với Đức Thế Tôn, mà nỗ lực tinh tấn trọn vẹn trong một ngày đêm, nơi Pháp và luật của Như Lai, nhờ căn lành ấy mà thoát khỏi đọa xứ, đủ phước sinh thiên và lại còn có nhân duyên đạt được giác ngộ ra khỏi ba cõi. Tuy chỉ gieo nhân giải thoát tu tập thực hành Pháp thập niệm có một ngày mà phước báo chẳng lường, nay đệ tử chúng con nhờ duyên lần từ nhiều kiếp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 tưởng niệm công đức có bao nhiêu họ con xin lấy đó